phối hợp tay mắt là một kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phát triển đây là một hoạt động kết hợp mà bạn có thể dùng để hỗ trợ sự phát triển đó bạn chỉ cần một nhành cây và một sợi dây dài bạn có thể hướng dẫn trẻ cách quấn sợi dây xung quanh nhành cây và bảo chúng thử làm theo Đôi khi, trẻ sẽ cầm sợi dây cách xa nhành cây khi chúng cố quấn nó lại. Bạn có thể giải thích là sẽ dễ hơn rất nhiều nếu chúng cầm sợi dây gần nhánh cây. Hoạt động này có vẻ dễ đối với người lớn, nhưng với một đứa trẻ, những chuyển động này khá phức tạp nên việc luyện tập rất hữu ích. Khi trẻ tiến bộ, Chúng sẽ phát triển kỹ năng phối hợp bàn tay và ngón tay, giúp trẻ có các kỹ năng như các bằng kéo và viết